Xin chào! Xin chào! Xin chào tất cả mọi người! Xin chào! Chúng tôi là nhóm Double Wish! Yeah. Xin chào! Xin chào mọi người! Oh, cảm ơn mọi người nha! Các bạn có biết nhóm Double Wish không? Có biết hả? Vô tay lên! Ai biết hả? Biết hả? ít có người nè biết hả à, biết hả Yeah cảm ơn nha tại sao em biết nhôm double H à bán mua hẹn họ không mạng mạng xã hội à khai gì là giống như là tiktok à à, à đúng đó xem tiktok ờ dạ cảm ơn em nha dạ cảm ơn nha à, nhưng mà có cho biết cho biết người Việt Nam nè ờ. nên chúng tôi uh, giới thiệu bản thân nha dạ là tôi tên là Kazu là các bạn hãy nói để nhỏ tên của Kazu nha một hai ba Kazu Lại nhỏ, nhỏ nha Hộp nha Hộp nha Ok Một hai Tôi tên là Một hai bắp Dạ cảm ơn nha Một hai cảm ơn nha Tôi tên là Shinsuke Các bạn hãy nói Lớn hướng Shinsuke Wow hay quá yeah. Dạ đẹp trai nhất trên thế giới ừ, ai rất là đẹp hơn nhá không phải nhá không phải là già rồi á là Kazu là đẹp hơn xin Shinsuke nhá à, ờ, à, ờ, chúng ta đã xong rồi Tôi sống ở Việt Nam 7 năm rồi ngày nào cũng đi học tiếng Việt nên tôi có thể nói tiếng Việt rất tốt bây giờ tôi sẽ đi học với người Việt taxi yeah, dạ, anh đi đâu khách sạn nhập tin không không biết ok đi mâm tam tam. hả mâm tam tam. à mâm tam tam không đi Dạ, cảm ơn mọi người nha yeah, cảm ơn mọi người các bạn hiểu kakumamutamutame không không hiểu à đằng kia có đường kakumamutamutamu kakumamutamutamu nè đằng kia em hiểu à lê tan tông là lê tan tông không hiểu à lê tan tông là lê tan tông là người nhật nữa là lê tan tông dạ, đúng rồi à khó lắm ok nào bây giờ xin sư kê hỏi mọi người nha. Dạ. Xin sư kê xin sư kê có một câu hỏi. À, xin sư kê nói gì? Các bạn đoán xin sư kê nói gì? Dạ. Từ bây giờ xin sư kê nói uh, tiếng Việt nhé. Nhưng mà phong cách là phát âm là kiểu uh, người Nhật. Nên mọi người hãy đoán xin sư kê đang nói gì. Ừ. Ok. Đầu, Đầu tiên là Son tường Người Nhật nói là như này. Son thường. Mọi người hiểu không? Cậu ấy hiểu à, hiểu tôi đấy. Em em biết tiếng Nhật hả? Em học tiếng Nhật hả? Không biết hả? Dạ. Cái đó em đó là Sơn Tùng. Các bạn nghĩ như thế nào ạ? À? <laughs> Đúng hai sai à? Đúng, Đúng hai sai. sai. À? đúng hả đúng đúng rồi chính xác nha Trả lời là son tùm. à, hay quá son Son tùm tùm MTP. Wow, hay quá chính xác Hay Tôn Minh á. quá. Tôn Minh á. Em Nghe có hiểu. bạn gái người Nhật hả? Em có bạn gái? Hay quá. ok Ok, tiếp theo. Tiếp theo là 번역해방. khó lắm người à. Nhật nói là Huấn cái mà hiểu 번역해방. hả hiểu hả chắc chắn mọi người nhưng em học tiếng Nhật. dạ 나의 단소리야 또또또또또야 Nam như người nước ngoài như trốn thôi không băng qua đường nước nhà nhưng bay ồ đi qua nước kia rồi khi mỗi đêm bị đam chân đôi sao trời mà biết I me.